độ của từng công ty sẽ kỹ hơn về một nhà máy thì hãy liên lạc đến công ty cung cơ Việt Nam chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan tổng kho của công ty cung cơ Việt Nam để xem là công ty cung cơ Việt Nam hiện tại đang có những dòng sản phẩm nào. À, và em nhắc lại là công ty cung cơ Việt Nam hiện tại đang có hai dòng hàng à, và với dòng hàng Factor đó là màu xanh và hồng bảo màu độc quyền của công ty Factor Việt Nam. À, và khi anh em mua máy thì hãy để ý, vì trên thị trường hiện tại đang có rất nhiều đơn vị à, họ đang nhãn hiệu cũng như là cái màu sắc của thương hiệu Factor Việt Nam khi chúng ta mua máy thì chúng ta hãy chú ý công ty Factor Việt Nam hiện tại chỉ có hai trụ sở chính ở miền Bắc là gồm Bến Xe Nghĩa quận Hà Đông thành phố Hà Nội ở miền Nam thì gồm là Xuân Yên quận Chín thành phố Hồ Chí Minh và hai của về những cái ờ, niềm tin cũng như là những cái ờ, giá trị mà chúng ta bỏ ra thì khi ờ, chúng ta mua chúng ta sẽ phải cân nhắc kỹ vấn đề này và bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan một vòng phòng kho của ty fan uh, mọi lúc mọi nơi và bất, cứ lúc nào anh em muốn uh, và một lần nữa thì anh em hãy xem video và ấn đăng ký kênh như là ấn like để có thể là xem